Các ờ, em thân mến, sau khi chúng ta đã nghiên cứu xong về cái cấu tạo phân tử của anh amin, đó cũng sẽ là cơ sở để các bạn giải thích cho thầy về tính chất vật lý của anh amin này, giải thích về tính chất hóa học của anh amin, đúng không ạ? Tất cả do cái anh nitơ ở trong cái phân tử amin nó gây nên, thông chưa nào? Ngoài ra thì trong cái phân tử amin thì nó cũng sẽ ảnh hưởng bởi là các gốc hydrocarbon các em nhé. Về tính chất hóa học của anh amin thì tính chất đầu tiên đó là tính chất của chức amin các bạn phải nắm cho thầy này. Thứ nhất đó là về tính bazơ, à, như thầy đã nói là về trong cái anh uh, amin đó cái anh nitơ nó quyết định mà đúng không ạ và bây giờ chúng ta sẽ nói lại là gì trong dung môi là nước thì các amin nó sẽ có thể bị hydro, hydrat hóa kèm nhá cụ thể như sau à, nó tương tự như cái anh NH3 đấy được chưa khi bị hydrat hóa nó sẽ sau đó nó sẽ tạo thành một cái chất trung gian và khi ấy chất trung gian đấy nó sẽ phân ly ra thành là cation ankin amoni và anion hydroxin được chưa Bây thầy sẽ hướng dẫn các bạn này. Với cái anh uh, amin bậc 1 là một chất đại diện đi, amin bậc 2 bậc 3 nó cũng tương tự như vậy. Với amin bậc 1 R NH2 cộng với lại HOH thì sẽ ra cái gì? Đây, thì nó sẽ ra là R NH3 OH. Ở đây R NH3 thì lúc này cái cụm R NH3 này nó mang điện tích là cộng 1. Cụ thể cộng 1 là nó nằm ở cái anh nitơ này. Xong chưa? Bởi vì nitơ nó nhận proton mà và OH trừ. Bây giờ thầy sẽ ờ, hướng dẫn các bạn này, tương tự như cái NH3 nha các em. Đây, tương tự như NH3. Với NH3 khi mà cộng với gì? Khi cộng với HOH. Cái NH3 thì anh nitơ này là nguyên tử trung tâm, nó còn cặp E, đúng không? Nó còn cặp E cho nên là nó có thể nhận proton. Proton tương ứng với lại anh H cộng. Thì khi đó H cộng nó sẽ từ ở trong H2O này đúng không? Nó sẽ chạy sang đây, nó sẽ chạy sang đây. Thì tôi sẽ được cái gì ạ? À, khi đấy tôi sẽ được là à, NH4 cộng đúng không? Đó, chính xác NH4 cộng ở đây là nitơ cộng ở đây này. Nhưng mà NH4 cộng thì làm sao? Nó sẽ gặp ngay cái OH trừ để tạo thành một cái chất đó là tương tác yếu đúng không ạ? Đấy N4OH, hiểu chưa nào? À, và vâng, N4OH này nó cũng có thể quay lại thành NH3 và nước, không chưa? Cho nên là gì? Tương tự như cái anh à, amic1 à, nó cũng vậy này. RNH2 cộng HOH thì R các bạn coi như vai trò như là một anh hát đấy đúng không ạ? Đó, thì đây có phải là NH4 không? Hiểu chưa nào? Đó. Với RNH2 thì anh này cũng có một cặp E cộng với lại H OH. Đó, thì bây giờ cái anh ờ, hero này nó cũng chạy từ đâu? Chạy từ H2O ra thì tôi sẽ được là cái gì ạ? À tôi sẽ được một cái chất của cái ion đó là gì? R N H3